Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Và lần video này thì Khải sẽ sâu xét đồ của cao thủ TN Gia Phúc Một trong những cái bang vừa rồi đấu giá Cái trận uh, thiên tử vừa rồi cặp vô danh Này nó khá là khác Và anh em cùng xem sơ qua xét đồ của cao thủ này như thế nào anh em ơi Hiện tại nhìn sơ qua thì người ờ, Phong Tiên Phong Thì anh ta đang có một dòng kỹ năng vốn có một cấp trên đầu Và anh em cùng xem đồ Ngày hôm nay thì anh ta đánh cho mình được top 4 Rất là đáng tiếc là pha vừa rồi là Khải từ ờ, top 4 Khải đã ngọn một nhảy lên top 3 này mà Với liên chạm 44 Giật top của anh này luôn hơn một k 6 điểm và chúng ta cùng xem xét đồ của anh này như thế nào nha tên là gia phúc như anh em đã thấy thì đang sở hữu mình đó là một cặp vô danh nha anh em ơi cô danh này là 7 ngày thiên tử nha mọi người cô danh này vừa rồi ảnh đấu khoảng tầm như là 6 hay 8 kim mà đó khả không nhớ khả định đấu nhưng mà cảm giác là canh quá là <laughs> không muốn đấu anh em mà đó đó cái bộ danh này khoảng 7 8 kim mà đó hiện tại server thì cứ đấu giá 7 ngày trải nghiệm anh em à đó rồi hai cái này cũng có Kèm với phi phong này nữa thì anh này đang có cho mình đó là hai cặp nhẫn vô danh hai chiếc nhẫn vô danh là hai kỹ năng này kèm phi phong là ba kỹ năng và kèm với cái dòng ngự phong tiên phong là bốn kỹ năng cũng có nha mọi người đó hiện tại này là có bốn kỹ năng cũng có và kèm với càng khôn càng khôn trong người nữa hai cấp nữa thì ạc này đang có cho mình sáu kỹ năng vốn có nha mọi người sáu kỹ năng vốn có nha nam và chúng ta cùng xem xét đồ này nè mà cặp nhẫn vô danh rồi đến một cái bóng Một cái bóng 32 hai cấp Bóng này thì cũng khá được Đạt 101 Không đạt được 126 nha mọi người Rồi Một cái đai lưng à, 3 cấp 2 cấp 9x 2 cấp 9x mà được là bù khăn lại không banh khá là ok 2 cấp 9x Rồi một gia truyền kháng cả 20 Và chón kháng hỏa 3 Khá là thấp Một cái áo uh, thủy chón kháng hỏa Một cái nón thủ lý lâm chậm Một tay thủ lý lâm chậm Một đôi giày kháng lôi và một ngọc bội trón kháng hỏa đó thì tính sơ qua đợt này thì lượng làm chậm khá là nhiều lượng làm chậm lên đến uh, hơn 120 đó là bao tay nón và đai lưng thì hơn 120 làm chậm còn hiệu ứng trón thì đợt này đang có cho mình đó là 40 40 là 80 kèm với cái này 30 là hiệu ứng trón 110 hiệu ứng trón này mà và kháng lôi khá đẹp chung thì đỡ mà tính đồ thì uh, cái bóng này ở hiện tại server dao động khoảng tầm 5 triệu nha em bóng này chưa được đẹp chưa được mát tóc này nọ nói chung dao động là khoảng tầm 5 triệu hoặc năm sáu triệu gì đó đó rồi đây lưng này thì khẳng nghĩ chắc cũng tầm 2 triệu 30 kim 2 triệu Việt Nam đồng Gia chiên này thì khẳng nghĩ ờ, ở thời điểm này thì gia chiên này dao động chắc khoảng tầm 1 triệu Rồi cái áo này thì khoảng tầm 300 ờ, nghìn 4 kim 3 kim Nón này cũng tầm đó nè mà Phần thủ lấy làm chậm tím khoảng uh, ờ, 300 nghìn còn bao tay này thì hơi mắc một tí bao tay nó mắc hơn khoảng 400 nghìn bao tay và cái đôi giày này thì khoảng 200 ờ, nghìn đó đồ tím như vậy thôi nè rồi ngập bội này thì khoảng tầm uh, 100k vì Nam đồng đó 100 nghìn nói chung là đồ tím thì nó khá rẻ thôi mọi người 3 400 nghìn 2 300 nghìn một món thôi mắc là mắc mấy cây vũ khí nữa nè nói chung là tổng set đồ này thì vị trí khoảng uh, gần 10 triệu đó mọi người con người này không biết vĩnh viễn hay là thời hạn thời hạn thì khoảng tầm 200 à, nghìn 200 nghìn nhân văn một tuần đó nếu mà thời hạn còn nếu mà vĩnh viễn con ngựa này vĩnh viễn không được khai hỏi ngựa này vĩnh viễn không anh em nếu con ngựa này vĩnh viễn thì giá nó sẽ tầm 15 triệu 10 đến 15 triệu một con không biết đâu anh <clears throat> con ngựa này nếu vĩnh viễn thì sẽ hơn mười mấy cũ nữa anh biết vĩnh viễn không không nhé ok ngựa này thời hạn 7 ngày Người này thời hạn 7 ngày Thì nói chung thì trải nghiệm 7 ngày với người mắt ợp Thói phiến tay vật bạch kim như thế này cũng khá ổn nè Một tuần tốn khoảng tầm 3 kim Thì khoảng tầm 200 nghìn của người này đó Hồi trước thì Khánh có hai mang Rồi Nói chung thì uh, nhìn sơ qua thì tổng xếp đồ này thì dao động khoảng tầm 10 triệu 10 triệu hơn một chút nè Đó Tại vì có hai món hồng kim phá thôi Anh em nào đang muốn mua ạc thì tầm 10 triệu Thì anh em có thể sở hữu được ờ, hai uh, món Đó là một cây vũ khí và một món trang bị gì đó Là khoảng tầm 10 triệu thôi nè Đó à, tính theo cái ạc khoảng tầm 2 triệu nữa đi là khoảng tầm 12 đến 15 triệu là anh em có một chơi giải trí rồi nè ạc đựng ngon luôn đó nè được đánh tống kim hàng hoàn hảo luôn nè đó anh em không thằng này đánh tống kim khá bá cháy luôn nè 271 mạng và 70 nbc và tử vong 19 lần và liên chạm 37 đó cái bàn đánh quá chắc luôn nha anh rồi anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho cao thủ gia phúc này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên được đăng ký kênh khải và anh em thích soi đồ cao thủ nào thì cứ comment bên dưới khải sẽ soi đồ tiếp theo anh em ơi cảm ơn anh em rất là nhiều Gia Phúc cảm ơn rất là nhiều luôn nha